Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả các trận đấu. Ngày 11 tới tháng 12, đêm qua vừa diễn ra cặp đấu lúc 22 giờ giữa Bồ Đồ Nha gặp Maroc và rạng sáng lúc 2 giờ cặp đấu giữa Anh và gặp Pháp. Hai kịch bản trên đều trái ngược với nhau khi Pháp là đội đánh giá cao trong trận đấu gặp Anh nên có thể dễ dàng đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 21 để giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết. Harry Kane và đồng đội phải dần bước trong kỳ World Cup năm nay tại vòng tứ kết đội tuyển Pháp khởi đầu trận đấu khá tự tin khi họ mở tỷ số trước ở phút 17 do công của tiền vệ ghẻ Real Madrid bằng cú sút xa đẳng cấp hạ gục thủ môn. 1-0 là kết quả của hiệp 1. Bước vào hiệp 2, đội tuyển Anh chơi tấn công nhiều nhằm tìm kiếm kết quả để quân bình tỷ số cho đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh được đền đáp với sự nỗ lực của mình bằng một quả 11m ở phút 54. Harry Kane, tiền đạo sinh năm 1993, đá quả phạt đền thành công giúp đội tuyển Anh quân bình tỷ số một đều. Những phút còn lại, hai đội có những pha ăn miếng trả miếng cực kỳ hấp dẫn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Phút 78, từ đường chuyền tạt cánh, Giru bật cao đánh đầu cận thành, làm tung lưới tuyển Anh. Kết quả là 2-1 cho đội tuyển Pháp. Trận đấu tâm điểm là trận Bồ Đào Nha gặp Maroc. Bồ Đào Nha được chuyên gia đánh giá khá cao trong trận đấu này nhưng họ không làm được những gì cổ động viên kỳ vọng. Ngược lại, bên kia sân, Maroc được đánh giá thấp hơn so với Bồ Đào Nha, nhưng họ đầy bản lĩnh khi phải đối đầu với những ông lớn tại giải và cũng lần lượt knock out bằng chiến thuật phòng ngự phản công. Tại vòng bảng, Maroc có thể xem là đội lót đường vì họ không được đánh giá cao trong bảng F có sự góp mặt của Bỉ, Costa và Canada nhưng họ lần lượt đánh bại những ông lớn trong bảng F để có 7 điểm đi tiếp vào vòng 1-8 nhưng người hâm mộ nghĩ đội tuyển Maroc sẽ dừng chân tại vòng 1-8 khi phải đối đầu với ông lớn là Tây Ban Nha. Một lần nữa, hiện tượng mới mang tên Maroc đã giành chiến thắng bằng lọt đá lung lu trước đội tuyển Tây Ban Nha, khi ngang bước vào vòng tứ kết để gặp Bồ Đào Nha. Bước vào trận đấu hôm qua, nhiều người nghĩ Maroc sẽ không có cơ hội đi tiếp đến vòng bán kết khi phải đối đầu với những ngôi sao nổi tiếng của Bồ Đào Nha nhưng một lần nữa hiện tượng Maroc đã làm được điều đó khi họ đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 để có mặt tại vòng bán kết gặp đội tuyển Pháp. Tỷ số 1-0 ở cuối hiệp 1 là đủ để cho đội tuyển Maroc có tấm vé vào vòng trong. Sau quả tạt cánh vào vòng cấm để Nesiri bật cao đánh đầu làm tung lưới Bồ Đào Nha. Bước vào hiệp 2, Bồ Đào Nha chơi tấn công mạnh mẽ để tìm kết quả quân bình tỷ số nhưng may mắn không đứng về phía họ khi sàn ngang đã cứu thua cho đội tuyển Maroc. Ronaldo vào sân cũng không xây chuyển được tình thế bao nhiêu. Với lối chơi phòng ngự kín kẽ của Maroc, Ronaldo cùng các đồng đội phải dừng chân tại vòng tứ kết. Hiện tượng mới mang tên Maroc đã làm nên lịch sử cho người dân châu Phi khi bước vào trận bán kết World Cup lịch sử. Có thể so sánh hơi quá khi tuyển Maroc với U23 Việt Nam khi U23 Việt Nam có mặt tại vòng chung kết khi gặp Uzbekistan, Việt Nam cũng lần lượt đánh bại những ông lớn châu Á để làm nên lịch sử trong môn bóng đá nam tại Thường Châu Trung Quốc. U23 Việt Nam cũng từng coi là đội lót đường của giải năm đó, nhưng bằng một tinh thần chiến đấu của người Việt Nam đã vượt qua được mọi trở ngại để tiếp vào vòng chung kết lịch sử. Hiện tượng mới mang tên Maroc có làm được nhiều điều hơn những gì người dân châu Phi đang mong muốn khi họ sắp đối đầu với đội tuyển Pháp hùng mạnh tại vòng bán kết World Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ nhấn chuông và đăng ký kênh để xem những video tiếp. Xin cảm ơn các bạn.